Muốn hóa giải oan trái, hận thù Phật dạy Phải thường khởi lòng từ Tha thứ hoàn toàn đối với những ai Đã từng làm mình đau khổ Và không nên thấy lỗi người Hằng nhận lỗi mình Thấu suốt nhân quả Ăn năn sám hối Lo tu sửa Xem kẻ thù như Phật, trời, cha mẹ Thời sẽ diệt trừ hết ác nghiệp Mau thành Phật quả Kẻ thù càng muốn ta hư Thắng thù ta cố nên người đức cao Ngàn xưa cho đến ngàn sau Tình thương ngăn được máu đào mà thôi Ta đã được an tịnh Không có oán và hờn Giữa những người oán hờn Ta sống không oán hờn Kinh Pháp Cú Bởi không nghe lời Phật dạy Nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm Mà phiền não vẫn còn Mỗi khi gặp nghịch cảnh đến liền sân si, bực tức, la lối Người như thế Phật cho là yếu kém Không bao giờ đạt đến quả gì giải thoát Nên Ngài nói Trì trai khổ hạnh Không thể bị kịp người tu hạnh nhẫn Các con phải ghi nhớ Không nên làm nặng lòng ai hết Chớ coi họ tốt hay xấu Mà hãy xem đạo hạnh của mình có vẹn toàn hay chưa và bền chịu các sự nhẫn nhục, siêng học kinh nghe pháp, giữ gìn giới luật của bậc thánh. Như thế, người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, mau tiến tới niết bàn. Kệ rằng, người con Phật phải gìn hạnh nhẫn, chớ chứa hờn chớ giữ ít chi. Phận tu trì tai gác mặt lì, chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Hay là Người tu giả dại giả câm Giả đuôi giả điếc để tầm đạo cao Mấy lời phân tỏ âm hao Ráng tu đem được Phật vào trong tâm Thở Phật còn tại thế Ngài khuyên La Hầu La Muốn thành tựu hạnh nhẫn Phải quán thân mình như đất Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch đẹp đẽ như hoa nước thơm, sữa thơm Hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy Hôi hám như phân, nước tiểu, máu mũ Và cạt nhổ đàm nhớ xuống đất Thì đất vẫn tiếp nhận tất cả những thứ ấy Một cách tự nhiên Không vui vẻ mừng rỡ Mà cũng không chán ghét, tủi nhục Cũng như thế Những cảm tỏ khoái lạc Hoặc buồn cổ phát sinh Con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con Và chiếm cứ lòng con con hãy học theo hành của nước Dù người ta có giặt những thứ thơm to Hoặc dơ bẩn trong nước Nước cũng không vì thế Mà cảm thấy vui vẻ Tham đắm hoặc tủi nhục Buồn khổ chán chường Nước bao la, lưu chuyển Có năng lực hóa giải và gạn lọc Con lại nên học hạnh của lửa Lửa đốt cháy mọi thứ Kể cả những thứ thơm to, đẹp đẽ Hoặc hôi hám xấu xí, dơ bẩn nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy tham đắm hoặc ghê tởm, tuổi nhục giận hờn. Con lại nên học hành của không khí. Không khí thổi đi những thứ mùi thơm hoặc thối mà vẫn không cảm thấy tham đắm hoặc tuổi nhục, buồn giận hay chát chường vì không khí có khả năng gạn lọc và hóa giải. Này La Hầu La, con hãy tu tập lòng từ để đối trị giận hờn Lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác. Từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả. Con hãy tu tập lòng bi để đối trị tàn ác. Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm chơi đi sự khổ đau nơi người khác. Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả con lại phải tu tập lòng hỷ để đối trị ganh ghét. Lòng hỷ là lòng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc an vui. Con lại nên tu tập lòng xả để đối trị kỳ thị và dướng mắt. Lòng xả là tâm niệm thanh toát và cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài, mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt Không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt cái khác La Hầu La Từ bi, hỷ và xã là bốn tâm rộng lớn Không có bờ bến và cũng đẹp đẽ khôn cùng Đó gọi là tứ vô lượng tâm Tu tập theo bốn pháp này Thì mình trở nên một con người cao thượng Đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả chúng sanh La Hầu La con lại phải quán chiếu về vô thường để phá trừ ảo tưởng về cái ta con phải quán chiếu về tính sinh diệt và thành hoại của thân thể để hiểu sâu về sự sống chết đó là phương pháp thoát ly tham dục sân nhuế dí có kẻ cầm dao cắt đứt thân con ra từng mảnh trong khi đó phải tự nhiếp tâm đừng để sơn hận nổi dậy và giữ gìn cửa miệng chứ thốt ra lời ác còn phải khéo quán sát tu tập như thế mới vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời để hóa độ chúng sanh. Vì nhẫn dục là phương pháp diệm màu cảm hóa mọi người mà không cần sức mạnh, quyền lực và chánh trị. Được như vậy mới đáng gọi là bậc đại nhân, đại lực, có trí huệ nhập đạo. Người tu hạnh nhẫn nhục, tập tánh giống như nước, thường mềm dẻo mát dịu, rộng lượng và khoan dung nhẫn nhục như bùn đất dù sạch dơ đổ lên trợ cầu phước không thành thờ phật lấy danh phi tai lai giảng biết mà không nói chịu đời lầm lạc chỉ đường lạc nẻo nhãn mục vô quan thuốc hay không cứu có bệnh oan gia lương y giả trị quả báo ba đời bình người đặng thế chuyện kiếp thất thế thấy đánh không can lâm đạn cô thế trước thân sao phản vô duyên bất tín tự gian làm loạn tai họa thình lình gần người hung dữ lây họa liên can tánh giận quá độ hư gan sanh bệnh ăn giận phong độc tỳ vị sanh trùng ngày đêm phải biết bình tâm tình trí suy xét để diệt trừ tham sân si nếu để tâm loạn vọng buông lung phóng vật lâu ngày thành nghiệp kiếp sau phải luân hồi đền tội trong nghệ thuật sống cũng nói nếu bạn gieo thành thật bạn sẽ gặt lòng tin nếu bạn gieo lòng tốt bạn sẽ gặt thân thiện nếu bạn gieo khiêm tốn bạn sẽ gặt cao thượng nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặp hòa thuận. Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặp thành công. Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặp hòa giải. Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặp thân mật. Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặp cộng tác. Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặp phép màu. Nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặp ngờ vực. Nếu bạn gieo ích kỷ Bạn sẽ gặp cô đơn Nếu bạn gieo kiêu hãnh Bạn sẽ gặp hủy diệt Nếu bạn gieo lười biếng Bạn sẽ gặp thất bại Nếu bạn gieo cay đắng Bạn sẽ gặp cô lập Nếu bạn gieo tham lam Bạn sẽ gặp tổn hại Nếu bạn gieo tầm phào Bạn sẽ gặp kẻ thù Nếu bạn gieo lo lắng Bạn sẽ gặp âu lo Nếu bạn gieo tội lỗi bạn sẽ gặp tội lỗi Vì vậy, bạn hãy cẩn thận những gì bạn gieo hôm nay Nó sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai Vì thế chúng ta phải ham làm điều thiện, tránh xa điều ác Khi rảnh rỗi nên suy xét, kiểm điểm lại những việc làm thường ngày của mình Lúc nào cũng theo con đường ngay thẳng Thì tự nhiên trời đất sẽ không phụ lòng tốt của mình Nhà mà chứa điều thiện sẽ có phước dư thừa Nhà mà chứa điều ác Sẽ có tai họa dư thừa Cổ đức Muốn có cuộc sống hạnh phúc yên vui Ở trong hiện tại và vị lai Chúng ta phải tu thập thiện Trao dồi thân, khẩu, ý Cho được thuần thiện thanh tịnh Giữ thân trong sạch Hạnh phúc biết bao Giữ khẩu thanh tịnh Hạnh phúc biết bao Giữ ý thanh tịnh hạnh phúc biết bao thân cùng khẩu ý trọn lành xa đìa tội lỗi gần cành hoa sen ai mà thân khẩu ý rèn giữ theo thiện nghiệp thân bèn đặng an ba nghiệp hằng đặng rảnh rang thác rồi nhập thánh là đàn xưa nay bị mắng chửi lòng chẳng phai với người tham lẫn giận gai chẳng sờn Giữ mình trong sạch là hơn Dầu ai gây dữ án hờn mặt ai Pháp tịnh tâm C. Kết luận Khi hành giả tự mình không làm mười điều ác Không dạy người làm mười điều ác Và không khen ngợi người làm mười điều ác Thực hành hoàn hảo thập thiện nghiệp Thời thân khẩu ý được thanh tịnh Lòng từ bi, hỷ xã, thương người mến vật Mỗi ngày thêm tăng trưởng Hiện tại đời sống cá nhân, gia đình Được cải thiện tươi sáng, tốt đẹp Xã hội trở nên thuần lương, thiện mỹ Đời đời thiện căn chẳng mất Thường gặp tam bảo tu hành Nên không bị đọa vào ba đường dữ Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Thường sanh nhân, thiên Hưởng nhiều phước lạc Được sống lâu, sắc tốt yên vui, sức mạnh và trí huệ. Nếu người nào không cầu phước báo trong cõi nhân thiên, nguyện đem công đức tu thập thiện này hồi hướng về tịnh độ. Thời khi lâm chung được Phật Di Đà và chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn giảng sanh cực lạc quốc. Trong giới bổn nói, người giữ giới khi mạng chung thân tâm an nhiên thị tịch vào cảnh tốt lành còn người không giữ giới Khi chết thần thức hôn mê, hoảng sợ Sa đọa vào ác đạo Vào thời Đức Phật Một hôm Ngài cùng tôn giả A Nan và chư đệ tử đi ngang qua cánh đồng, thấy người ta đang lùa đàn bò, nhân đây Phật hỏi: "Này A Nan, ông có biết người ta lùa đàn bò đi đâu không?" Bạch Đức Thế Tôn, con không biết. "Này A Nan, Người ta lùa đàn bò đến lò mổ Để làm thịt Mà nó không hay biết Chúng cứ lo chạy nhảy Hút đẩy Kêu rống vui giỡn Cũng vậy Chúng sanh vì đam mê ngũ dục Phá giới phạm trai Gây tạo nhiều ác nghiệp Nhưng họ lại quên rằng Mỗi ngày trôi qua Là mỗi ngày bước dần vào cõi chết Mà không chịu lo tu hành Giống như đàn bò đi gần đến chỗ chết mà vẫn không hay biết thật đáng thương thay nhân đó phật nói kệ dĩ như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si và chết cũng như vậy đang lùa mạng sống đi kinh pháp cú thí dụ vì thế chúng ta hãy cố gắng giữ giới ăn chay cho trọn vẹn được như vậy mới đáng gọi là người có trí huệ biết làm theo lẽ phải Tôi ước mong quý Phật tử sau khi nghe qua quyển thập thiện này thấy được sự lợi ích của lời Phật dạy tinh tấn áp dụng trong đời sống hàng ngày để tạo hạnh phúc cho mình và chúng sanh ở hiện tại và tương lai. Vì thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Hôm nay chúng ta có duyên lành gặp được Tam Bảo mà không lo tu để tiến hóa lên con đường giải thoát nếu cứ mãi chần chờ đến khi mất thân rồi Muôn kiếp khó trở lại được Cho nên chúng ta phải cố gắng tu hành Làm lành đánh dữ Không làm các điều ác Chăm làm các hạnh lành Giữ tâm ý trong sạch Là lời chư Phật dạy Kinh Pháp Cú Nam Mô A Di Đà Phật Khuyên đừng giết thú muôn loài nào khác chi ta cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn có cha mẹ có họ hàng kết bè sinh hoạt hiệp đoàn siêng năng ta đừng giết nó mà ăn cũng đừng bắt nó trói trăng giam cầm bảy câu trước độc mưu ngầm làm cho chúng nó âm thầm đớn đau lạc bầy dớn giác xôn xao lại e cái nạn thớt giao hầu gần mình có thân nó cũng có thân nuôi mình giết nó trái cân công bằng lâm bình cảnh ấy khổ chăng giả như có kẻ bắt phăng chúng mình mẹ cha cô bác thảm tình xót xa đã lắm bất bình biết bao ruột rà ai cắt chẳng đau tình thương ai dứt chẳng đau gan vàng nếu ta suy nghĩ kỹ càng tình này cảnh ấy rõ ràng tương thân làm người ta có lòng nhân hãy khơi tánh phật lần lần sáng ra người cùng muôn vật một nhà ta là anh chị chúng là đàn em khôn hơn ta phải xét xem trong nôm giúp đỡ đàn em giải khờ khi lâm nạn chúng bơ vơ mau tay tiếp cứu chớ ngơ mắt nhìn thấy ai giết thác sanh linh lấy lời khuyên giải dụng tình cảm ngăn thú kia nó cũng là thân cũng xương cũng thịt có phần như ta đánh đau chúng nó kêu la tiếng rên đứt ruột tiếng la xé lòng tánh linh người vật cũng đồng xuống tay bao nở cầm lòng sao đan thân ta thì muốn cho an mà thân kẻ khác lại toan xéo dày lòng ta muốn tránh nạn tai sao cùng kẻ yếu ra quai dữ dằn nếu ta biết lẽ công bằng biết câu phước tội biết căn luân hồi chớ nên giết nó đành rồi cũng đừng hành thà tỏ lời dễ khinh chớ cho chúng khổ vì mình mở lòng thương xót tấm hình hài kia đừng làm chúng nó chia lìa con này xa mẹ vợ kia cách chồng đừng bày cách cổ nhổ lông việc làm cũng phải dự phòng về sau vậy oan ai lại buộc vào Kiếp này kê nợ Kiếp nào trả xong Muốn cho mình được thông dong Đừng làm kẻ khác khổ lòng làm chi Chứ chi Chứ chi